Hello, <laughs> xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Double Wish Hôm nay Kazu đến quán bún bò Quế Là bún bò Quế này là được giới thiệu trên màn tựa đề của báo này là top 15 phải ăn món ở Quảng Hai trên báo đỏ của món hàng Hàn Quốc, món hàng Việt Nam, món hàng cái gì đó, cái gì đó, cái gì đó, tất cả loài món hàng và bún bò Quế này là được giới thiệu Nếu đến Quảng Thái thì phải ăn bún bò quế đó nha nên cả giờ ăn thử nha ngon hay không thì tôi nha tới rồi Đó, cái này là to lắm nha Thank you cái này thì chắc chắn là ngon đấy đặc biệt được giới thiệu trên mặt và bây giờ là đông người nhé rất là nhiều hạnh phúc đấy là không đậm này là mặn hơi hơi ngọt nhé và không có cay sôi bún này rất rất, rất ngon thịt và không không phải quá mềm nữa và hơi hơi mềm nhưng rất ngon có thể là có bột high moment at moment quá ngon trước đây đầu tiên ăn với một bé thì ca tưởng tượng vì này là cay tại vì là lúc này có ớt nhưng mà cái này là con phải ớt nha ừ. gọi gì và có nhiều đồ thịt có nhiều thịt thịt bò nhiều lắm. rồi có thể cái này được ở ngoài thời gian nhiều nha rất rất ngon là bồ này cứng cổ vị giống như bún bò đấy <laughs> nên rất ngon mình thích lão này là con là cái này ngon oh. gia đổ ngon đấy vẫn bộ vẽ mình không loạn rồi nhá. tại vì khi thấy bướm bộ vẽ thì có hai loài sồi bướm này. cái này sồi bướm Đấy. Dạ. nhưng nếu có nhiều thế này thì hỏi loạn <laughs> là cái gì là cái này là dạ hả cái này là bướm hả âm bún bột Huế tại vì là nhiều người tiếc là phỏ hoặc là phú tiểu nè nên bằng của tôi là hôm đi ăn bún bột vẽ em có thể là năm nay là làm đầu tiên ăn bún bột vẽ ừ. thì mà bình thường không phải mắc không phải rẻ bình thường cái này là ngon nè 50 năm nghìn thì hơi hơi rẻ nè hơi rẻ nè có thể ở Nhật Bản nè kết cả như bữa này là không khó nhỉ không phải như mì udon à không phải mì ramen không phải như mì men, cho nên là đặc biệt nha nếu đến Quảng Tây thì nên ăn món ăn ở đây là theo ưu đi 800 một điểm này nhưng mà cái này theo Kazu là 9 điểm này. trong quán này là hơi sạch này không phải giờ giờ nè mãi mãi à. chắc chắn thấy rồi ngon nên mọi người hãy ăn thử bún bò phế này nhé và nếu thích video này thì like share và subscribe nhé bye bye yeah, dạ, mình thiên là khá dư và bún bò phế cái này là ngon Yeah.